Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với ca xoay kèo Không biết buổi tối ngày hôm qua của anh em như thế nào nhỉ à, Ngày hôm qua ở trên kênh mình có lên cho anh em đấy là trận đấu giữa Olympic Lyon và Tolu Cũng như là trận đấu giữa Osasuna và Valencia đúng không Hai trận đấu một trận đấu League One và một trận đấu ở La Liga à, Anh em nào mà theo hai kèo trên kênh thì anh em chúng ta hòa kèo Khi mà trận đấu giữa Osasuna thì anh em chúng ta À, bú được cái tài 2.25 còn trận đấu của Olympic Lyon thì anh em chúng ta lại thua cái kèo tài à, cũng là 2.5 anh em nhé ngày ờ, hôm qua mình à, chốt cho anh em đúng không có đẩy cho anh em những kèo tham khảo đây đấy à, Lyon chấp uh, ờ, 125 cũng như cái tài 3.25 thì anh em chúng ta không bú được cái kèo nào cả đó à, tuy nhiên thì không biết là anh em buổi tối ngày hôm qua như thế nào Còn buổi tối uh, ngày hôm qua của những anh em ở trong nhóm của mình Cái sân chơi riêng của mình ấy Ngày hôm qua thì mình có đẩy cho anh em duy nhất một trận đấu thôi Đấy là trận đấu của Đức Trận đấu giữa Hoffenheim và Werder Bremen Trận đấu này thì ờ, mình cho anh em đi 3 mã kèo Đấy là Werder Bremen được chấp 0.5 Xỉu góc 10 cũng như là tài thể trừ 4.5 Thì anh em chúng ta đã hút full 3 mã kèo này rồi và sau cái trận đấu này thì mình cũng không đẩy cho anh em thêm một trận đấu nào nữa khi mà đến những cái giờ 11 giờ 1 giờ 30 thì anh em chúng ta cũng đã có những cái kèo rồi đúng không? Cũng đã lãi được ba kèo rồi thì tội gì phải uh, chơi thêm làm gì đúng không? Có lãi là được. Nhưng mình cũng đã dặn anh em rồi, đấy là cái việc mà anh em đầu tư bóng đá khi mà anh em chúng ta đã có lãi rồi thì cái việc quan trọng nhất của anh em đấy là giữ cho uh, cái lãi ấy đến được với túi của mình đúng không? Còn nếu như anh em có thể thắng trận này nhưng mà anh em cứ cố gắng kiếm thêm hay là anh em chơi nhiều trận thì cũng không bằng là à, anh em chúng tôi đẩy một trận mà ăn đến ba kèo đâu. Đó. Như mình cũng nói ở những cái video trước rồi đúng không? Việc mà anh em chơi 10 trận, anh em thắng 5 trận và thua 5 trận thì anh em chúng ta không có tiền. Còn như anh em ở trong nhóm của mình mình đẩy cho anh em một trận thôi, ba mã kèo húp full xong. Đấy, có lợi nhuận đi ngủ sớm đỡ phải xem trận khác cũng như là phải đầu tư căng mắt ra để đầu tư làm gì à, còn buổi tối ngày hôm nay trở lại với ờ, chúng ta ngày hôm nay nhá buổi tối ngày hôm nay từ lúc 9 giờ sẽ bắt đầu những cái ờ, giải đấu thuộc năm uh, những trận đấu thuộc năm cái giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh ngoại hạng Anh La Liga Bundesliga Serie A League One và chắc chắn rồi sẽ có hai cái trận đấu tâm điểm ngày hôm qua mình có nhắc tới với anh em đó là trận đấu giữa Borussia Dortmund và Bayern Munich ở giải quốc gia Đức cũng như là trận đấu giữa AC Milan và Juventus ở giải Italia. Mình sẽ làm về trận đấu giữa Borussia Dortmund và Bayern Munich trước anh em nhé. Đây. Ờ, điểm qua một chút. Ở trước cái trận đấu này ấy thì cả hai đội bóng đều đã có thành tích rất tốt ở cúp C1 anh em. Borussia Dortmund thì chiến thắng Sevilla với tỷ số là 4-1 ngay trên sân uh, uh, của Sevilla khi đi làm khách uh, ở Italia. Còn Bayern Munich họ chiến thắng đậm đà 5-0 trước Victor Bayern ngay trên sân nhà. Đấy. Và tất nhiên rồi hiện uh, hai đội bóng này thì uh, thật sự mà nói là trong uh, mùa giải năm nay họ thi đấu cũng khá là phập phù, trận thắng trận thua anh em ạ. Uh, tuy nhiên thì uh, uh, Borussia Dortmund thì mình vẫn không đánh giá cao bằng Bayern Munich khi mà xét về đội hình lực lượng cũng như là những cái cách chơi đúng không? Điểm qua một chút về đội hình nhá. Uh, Borussia Dortmund trận đấu này họ sẽ tiếp đón Bayern Munich với cái đội hình đấy là 4-2-3-1 <clears throat> và cả Bayern cũng vậy, cũng là 4-2-3-1. À, ờ, dường như hầu hết tất cả các đội bóng Đức đều uh, rất ưa chuộng cái lối đá uh, ờ, 4-2-3-1 này À, lý do cũng rất đơn giản thôi. Đội hình 4231 à, này là đội hình rất dễ để xoay chuyển qua những đội hình khác cũng như là rất dễ để sử dụng anh em. À, cũng không phải rất dễ để sử dụng đâu nhưng mà sử dụng rất hiệu quả cũng như là đây là đội hình mà à, rất nhiều những à, cái câu lạc bộ có lối đá hiện đại đang sử dụng và tất nhiên rồi à, mình cũng đã nói với anh em à, trước đấy là với cái đội hình 4231 đấy chúng ta sẽ xoay quanh số 10 và ở trong trận đấu này Kể cả đội hình của Borussia Dortmund cũng như là Bayern Munich sẽ xoay quanh đấy là Brand cũng như là Musiala. Đấy. Đội hình này xoay quanh số 10 anh em nhé. Và mình không đánh giá cao cái hàng công của Borussia Dortmund. À, lý do là vì uh, thật sự mà nói họ cũng chưa tìm được một uh, tiền đạo hay là đối trọng nào có thể so sánh được với Erling Haaland thời điểm mà nó còn thi đấu ở Borussia Dortmund cả. Đấy. Và còn nữa đấy là Borussia Dortmund trận đấu này họ thiếu vắng rất nhiều những cầu thủ, đặc biệt là đội trưởng của họ Mark Conroy. Mark Conroy trận đấu này sẽ phải nghỉ thi đấu do chấn thương. Tuy nhiên thì họ sẽ có sự phục vụ trở lại của Reina cũng là một tiền vệ tài hoa của uh, Borussia Dortmund. Còn về phía của Bayern. Họ sẽ thiếu vắng đấy là Lucas Hernandez. Trung vệ uh, đang có một phong độ rất tốt. Tuy nhiên thì uh, tất nhiên rồi Bayern Munich họ vẫn uh, là một ông lớn nên là họ cũng đã đầu tư vào mùa hè này và họ đưa về Matic De và mình cũng đánh giá cao cái hậu vệ này. À, trận đấu này thì Matic De sẽ đá cặp với uh, Apec Mecano. Đấy. Và tin vui nữa đến với Ben khi mà cả Coman cũng như là Kimmich và Thomas Muller đều sẽ ra sân trong trận đấu này. Đó. Đây cũng là ờ, một trong những cái lý do để anh em chúng ta có thể đặt niềm tin vào Ben Munich nhé. Tất nhiên là trận đấu này thì mình sẽ nghiêng về Ben Munich nhiều hơn, nghiêng về sân khách. Tuy nhiên cũng phải điểm qua một chút về những cái má kèo để anh em chúng ta có thể chọn lựa và đi sao cho uh, nó chính xác anh em. Hiện tại thì à, cái kèo handicap đang là Bayern Munich chấp Borussia Dortmund 1. Mặc dù Bayern Munich đi làm khách anh em nhá. Và hiện tại thì uh, tổng bàn thắng trên dưới cả trận đang là 3.5. 3.5 uh, với một trận đấu uh, căng thẳng như thế này chắc chắn rồi một trận đấu mình nghĩ rằng là tâm điểm nhất của Đức ờ, trận đấu giữa Borussia Dortmund và Bayern Munich nó giống như là trận đấu của Real và Barcelona ở Tây Ban Nha đó, hai đội bóng mạnh nhất của giải bóng đá Đức đối đầu với nhau và tất nhiên rồi với cái sự hấp dẫn này thì chắc chắn rằng sẽ không có ai phải chịu nhún nhường ai cũng như là sẽ không có một đội bóng nào muốn mất điểm trong trận đấu này. Vì vậy trận đấu này mình nghĩ rằng là một trận đấu uh, sẽ có nhiều bàn thắng. Sẽ có nhiều bàn thắng anh em. Tuy nhiên thì với cái tài 3.5 thì mình nghĩ là nó đang khá là cao. Đấy, cái bài tài 3.5 khá là cao. Chúng ta sẽ chuyển qua một chút về cái kèo góc. Hiện tại kèo góc đang là 9.5 anh em, chưa có kèo thẻ nhá. Với việc là Borussia Dortmund họ đang thiếu vắng rất nhiều những cầu thủ như thế này thì chắc chắn rồi mình sẽ ưu tiên đi với cái những cái định định trước của mình đấy là thiên về Bayern Munich nhiều hơn. Trận đấu này chúng ta sẽ đi Bayern Munich chấp 1. Đấy. À, xét một chút uh, vì sao mình lại đi Bayern Munich mất một nhá. Như này. Bộ uh, Bayern Munich tính riêng Bayern Munich thôi, hiện tại họ đã có uh, ờ, 3 trận đấu toàn thắng ở cúp C1 rồi. Vì vậy nên là chắc chắn rằng cái đấu trường cúp C1 sẽ không còn là cái đấu trường mà họ cần phải lo lắng quá nhiều, đúng không? Họ đã giành 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận lượt đi. Vì vậy những cái trận lượt về chắc chắn rằng Bayern Munich họ cũng sẽ đá thả ga hơn thôi và còn thế nữa đấy là cái trận đấu lượt đi sau cái trận đấu giữa họ gặp Borussia Dortmund này này thì họ sẽ đi làm khách trên sân của Victor Bezen, một ờ, đối thủ yếu và đây ờ, chắc chắn mình nghĩ rằng Bayern Munich sẽ giành chọn 3 điểm cũng như là sẽ có đấy là 12 điểm sau 4 trận đấu ở cúp C1 chắc chắn sẽ có một vé đi vào cái vòng tiếp theo, vòng loại trực tiếp của cúp C1 năm nay. Đấy, vì vậy nên là Bayern Munich chắc chắn họ bây giờ họ sẽ tập trung vào đá ở giải Bundesliga khi mà hiện tại Bayern Munich đang xếp thứ ba sau Frankfurt cũng như là Union Berlin. Đó. Và mình sẽ nốt cho anh em luôn. Đấy là cái kèo Bayern Bayern chấp 1 anh em nhá Bayern chấp 1 Mình sẽ nốt cho anh em một cái mã kèo này thôi à, Mã kèo tài trên dưới thì mình cũng nói rồi Đấy là cũng khá là khó để anh em chúng ta đi từ đầu Cái cái mã kèo mình nghĩ là khá là cao 3.5 vì vậy nên là mình sẽ ờ, đẩy cho anh em ở trong nhóm thôi khi mà kèo hạ xuống hoặc là mình theo dõi trận đấu xem có thể nổ cái tài 3.5 này không thì mình sẽ đẩy cho anh em sau và kèo góc cũng như là kèo thẻ thì chắc là thôi nhỉ kèo góc với kèo thẻ thì chắc là đợi khi nào vào trận đi cho nó an tâm mình cũng bây giờ cũng chưa biết rằng là trọng tài nào sẽ bắt trong cái trận đấu này để đi cái kèo thẻ nữa